Phát hiện thẻ phóng viên trong vụ mở tiệc ma túy ở Cần Thơ. Ngày 21 tháng 4, Công an thành phố Cần Thơ đang làm rõ vụ 17 người tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Theo cơ quan công an, trong 17 người này có nhiều đối tượng là giang hồ cộm cán, có tiền án về tội giết người, trộm cắp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy, cướp của, theo công an, vào tối ngày 20 tháng 4, các trinh sát nhận được thông tin có một nhóm người, trong đó có nhiều đối tượng là giang hồ từ Sài Gòn, Hải Phòng, di chuyển trên xế hộp, di chuyển từ Sài Gòn xuống Cần Thơ để dự tiệc của một chủ vũ trường. Xác định nhóm người này có nhiều biểu hiện nghi vấn, công an thành phố Cần Thơ đã tung nhiều lực lượng bám sát địa bàn, chia nhiều mũi trinh sát để theo dõi di biến động của những người này. Hơn 100 cảnh sát được huy động vào cuộc. Sau khi tàn tiệc, nhóm người trên chia thành nhiều nhóm nhỏ đi đến quán karaoke khách sạn để phê ma túy. Đến hơn 1 giờ sáng ngày 21 tháng 4, các mũi trinh sát đồng loạt ập vào kiểm tra. Mũi trinh sát thứ nhất kiểm tra một quán karaoke trên đường Trần Đại Nghĩa, quận Ninh Kiều và phát hiện 11 người, bao gồm hai nữ, đang có biểu hiện sử dụng ma túy. Tại hiện trường, lực lượng thu giữ nhiều viên thuốc lắc, ma túy đá. Qua kiểm tra nhanh, công an phát hiện có nhiều người dương tính với ma túy. Mũi trinh sát thứ hai kiểm tra tại một khách sạn trên đường Cái Khế thì phát hiện thêm hai người dương tính với ma túy và đang tàng trữ gói ni lông chứa ma túy đá trong túi áo. Mũi trinh sát thứ ba kiểm tra xe ô tô hiệu Mazda 3 biển kiểm soát 51G 25141 đang lưu thông trên đại lộ Hòa Bình, phát hiện thêm 4 người, trong đó có 3 người dương tính với ma túy. Phía sau xe có nhiều hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Công an đã đưa 17 người nói trên về trụ sở để lấy lời khai. Qua kiểm tra, công an đã tạm giữ thêm nhiều tăng vật, trong đó có nhiều bình xịt hơi cay, tay đấm bằng thép. Trong 17 người này có 5 người là giang hồ cộng cán. Đặc biệt, lực lượng công an còn phát hiện một thẻ phóng viên mang tên Đỗ Thanh Bình. Thẻ này ghi nơi công tác là tạp chí khoa học và kinh tế Hải Phòng, số thẻ phóng viên 121212. Hiện công an đang làm rõ vụ việc. phát hiện thẻ phóng viên trong vụ mở tiệc ma túy ở Cần Thơ. Ngày 21 tháng 4, Công an thành phố Cần Thơ đang làm rõ vụ 17 người tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Theo cơ quan công an, trong 17 người này có nhiều đối tượng là giang hồ cộm cán, có tiền án về tội giết người, trộm cắp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy, cướp của. Theo công an, vào tối ngày 20 tháng 4, các trinh sát nhận được thông tin có một nhóm người, trong đó có nhiều đối tượng là giang hồ từ Sài Gòn, Hải Phòng, di chuyển trên xế hộp, di chuyển từ Sài Gòn xuống Cần Thơ để dự tiệc của một chủ vũ trường. Xác định nhóm người này có nhiều biểu hiện nghi vấn, công an thành phố Cần Thơ đã tung nhiều lực lượng bám sát địa bàn, chia nhiều mũi trinh sát để theo dõi di biến động của những người này. Hơn 100 cảnh sát được huy động vào cuộc. Sau khi tàn tiệc, nhóm người trên chia thành nhiều nhóm nhỏ đi đến quán karaoke khách sạn để phê ma túy. Đến hơn 1 giờ sáng ngày 21 tháng 4, các mũi trinh sát đồng loạt ập vào kiểm tra. Mũi trinh sát thứ nhất kiểm tra một quán karaoke trên đường Trần Đại Nghĩa, quận Ninh Kiều và phát hiện 11 người, bao gồm hai nữ, đang có biểu hiện sử dụng ma túy. Tại hiện trường, lực lượng thu giữ nhiều viên thuốc lắc, ma túy đá. Qua kiểm tra nhanh, công an phát hiện có nhiều người dương tính với ma túy. Mũi trinh sát thứ hai kiểm tra tại một khách sạn trên đường Cái Khế thì phát hiện thêm hai người dương tính với ma túy, và đang tàng trữ gói ni lông chứa ma túy đá trong túi áo. Mũi trinh sát thứ ba kiểm tra xe ô tô hiệu Mazda 3 biển kiểm soát 51G25141 đang lưu thông trên đại lộ Hòa Bình, phát hiện thêm 4 người, trong đó có 3 người dương tính với ma túy. Phía sau xe có nhiều hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Công an đã đưa 17 người nói trên về trụ sở để lấy lời khai. Qua kiểm tra, công an đã tạm giữ thêm nhiều tăng vật, trong đó có nhiều bình xịt hơi cay, tay đấm bằng thép. Trong 17 người này có 5 người là giang hồ cộng cán. Đặc biệt, lực lượng công an còn phát hiện một thẻ phóng viên mang tên Đỗ Thanh Bình. Thẻ này ghi nơi công tác là tạp chí Khoa học và Kinh tế Hải Phòng, số thẻ phóng viên 121212. Hiện công an đang làm rõ vụ việc. Phát hiện thẻ phóng viên trong vụ mở tiệc ma túy ở Cần Thơ Ngày 21 tháng 4, Công an thành phố Cần Thơ đang làm rõ vụ 17 người tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Theo cơ quan công an, trong 17 người này có nhiều đối tượng là giang hồ cộm cán, có tiền án về tội giết người, trộm cắp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy, cướp của. Theo công an, vào tối ngày 20 tháng 4, các trinh sát nhận được thông tin có một nhóm người, trong đó có nhiều đối tượng là giang hồ từ Sài Gòn, Hải Phòng, di chuyển trên xế hộp, di chuyển từ Sài Gòn xuống Cần Thơ để dự tiệc của một chủ vũ trường – Xác định nhóm người này có nhiều biểu hiện nghi vấn, Công an thành phố Cần Thơ đã tung nhiều lực lượng bám sát địa bàn, chia nhiều mũi trinh sát để theo dõi di biến động của những người này. Hơn 100 cảnh sát được huy động vào cuộc. Sau khi tàn tiệc, nhóm người trên chia thành nhiều nhóm nhỏ đi đến quán karaoke khách sạn để phê ma túy. Đến hơn 1 giờ sáng ngày 21 tháng 4, các mũi trinh sát đồng loạt ập vào kiểm tra. Mũi trinh sát thứ nhất kiểm tra một quán karaoke trên đường Trần Đại Nghĩa, quận Ninh Kiều và phát hiện 11 người, bao gồm hai nữ, đang có biểu hiện sử dụng ma túy. Tại hiện trường, lực lượng thu giữ nhiều viên thuốc lắc, ma túy đá. Qua kiểm tra nhanh, công an phát hiện có nhiều người dương tính với ma túy. Mũi trinh sát thứ hai kiểm tra tại một khách sạn trên đường Cái Khế thì phát hiện thêm hai người dương tính với ma túy và đang tàng trữ gói ni lông chứa ma túy đá trong túi áo. Mũi trinh sát thứ ba kiểm tra xe ô tô hiệu Mazda 3 biển kiểm soát 51G 25141 đang lưu thông trên đại lộ Hòa Bình, phát hiện thêm 4 người, trong đó có 3 người dương tính với ma túy. Phía sau xe có nhiều hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Công an đã đưa 17 người nói trên về trụ sở để lấy lời khai. Qua kiểm tra, công an đã tạm giữ thêm nhiều tăng vật, trong đó có nhiều bình xịt hơi cay, tay đấm bằng thép. Trong 17 người này có 5 người là giang hồ cộng cán, Đặc biệt, lực lượng công an còn phát hiện một thẻ phóng viên mang tên Đỗ Thanh Bình. Thẻ này ghi nơi công tác là tạp chí khoa học và kinh tế Hải Phòng, số thẻ phóng viên 121212. Hiện công an đang làm rõ vụ việc.